thì à, ba đây là ba có dẫn à, nuôi con này là cũng à, ba mấy mấy năm rồi muốn à, con à, có được tạo lập à, gia đình được hạnh phúc như à, ba với mẹ vậy là ba rất là mãn nguyện rồi là ba muốn uh, tiến hành uh, cử uh, hôn nhân cho nó sớm trong cái uh, năm 2020 này luôn trời ơi <laughs> rồi ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không ba rất bằng lòng rồi, dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi với toàn thế giới toàn những loại em sẽ ừ. báo hiếu thành công báo hiếu thành công rồi <laughs> em nói câu gì đi à con hứa rất là con sẽ ờ, à, cô con giáo tốt và đã biết à, quan tâm lắng nghe dạ yeah. Ừ ba cũng uh, mong được uh, ham ờ, có dâu lắm ham ham có dâu lắm mà có dâu được rồi rất là mừng đúng rồi nếu mà uh, hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng uh, tiến uh, lễ hôn nhân cho nó uh, lẹ làng cho nó trong uh, năm uh, 2020 này luôn trong cho nó hai tháng nữa <laughs> bà thích có cháu nội không nói luôn đi thích chứ thích cháu nội lắm mà, mà nếu vẫn có được cái cháu nội trai chắc đội đậu không <laughs> dạ, cứ có cháu nội trai thành công rồi rồi, rồi, dạ, rồi dạ, dạ. rồi dạ em tên là phạm thành dẫn 34 tuổi quê ở long an à, em từng làm à, kỹ sư điện từ động hóa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình rồi mình mình giới thiệu nào chào cô Hồng Vân chào chú Quỳnh Linh chào bạn Nam em tên là Lê Thị Giang Thanh năm nay 26 tuổi dạ công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... em đến từ Đắk Lắk ạ Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk ở thành phố Hồ Chí Minh dạ em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu Đắk Lắk anh Đắk Lắk hả dạ ủa ngược, đắk lắk hay long an ngược đường vậy tức là bạn kia quê ở đắk lắk nhưng bạn ở thành phố hồ chí minh còn bạn này ở long an nhưng bạn đang làm trang trại đắk lắk ồ vậy à à thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích uh, quen bạn trai ở đắk lắc tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết à. À, sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về đắk lắc à về đắk lắc à, hả dạ, vâng ạ. Ừ. đắk lắc ở ở ở buôn nào dạ em ở cái đông bắc đắk lắc ạ đông bắc dạ dạ em à, cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước đông Bắc làm dạ, đại dạ. cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Ờ. À, à, Dũng có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết uh, quan tâm tới uh, mọi người, uh, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em em không có qua quan tâm hình ít quan tâm tới ngoại hình. Ừ. Dạ. Em uh, hay nhát nhát gái anh. Nhát gái. <laughs> thế các cũng mới ngồi lên đây nè dạ dạ đúng rồi mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng à, ưu điểm của em là biết hát biết nấu ăn biết uh, pha chế các loại đồ uống còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông có nghĩa là con trai có nhát không có thì thường em chỉ chỉ đứng đứng nhìn người ta nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện không thì em cứ đứng vậy đó bạn kia cũng nhát quá trời kìa bạn nói bạn nhát gái quá trời <laughs> như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi dạ em có chính thức thì chỉ có hai mối tình thôi cái mối tình mà uh, gần nhất để em em chia tay rồi là được mấy năm rồi dạ ba năm em với bạn đó thì là đồng tuổi mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi ừ. lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy ừ. cho nên là Ừ, em thì lúc đó cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 ừ. đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. <laughs> vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Ừ. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ tình toàn là tình thương tật ờ, gãy cánh đứt đuôi không à. <laughs> Tình gì lại rồi <laughs> Tình thương tật gài cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được cái nhau thì thương tật thì anh tổn thương thôi nghe bi đát quá tình thương tật gãi cánh đứt đuôi à, dạ. ừ, đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó tình yêu thương tật á có cái mối nào mà nó nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không dạ không anh tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm <laughs> rồi lý do sao mà đứt đuôi gãi cánh rồi nó dạ nó, nó què quặt hả quen dạ, chắc ờ, có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen người ta chưa có tìm ra được cái cái sự ổn định ở chỗ em em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không biết chia sẻ có duyên ngoại hình thì uh, nhìn xinh xinh chỉ cần vậy thôi dạ ừ. đơn giản vậy thôi đơn giản vậy thôi dạ, đơn giản vậy thôi vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa không biết ờ, không thích người phụ nữ ờ, chuyện nhiều chuyện nhiều à dạ chuyện nhiều, nhiều chuyện, chuyện là, chuyện à, chuyện nhiều để cho nó nhẹ anh <laughs> không chuyện nhiều nó khác à nha à. còn nhiều chuyện nó khác à chuyện ờ, nhiều chuyện ít ít nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không dạ đúng rồi được chưa được rồi bây Tôi giờ thăm nhà gái rồi, nha mời ông <clears throat> dạ chào chú Quỳnh Linh ạ à. trời ơi chào cô gái dạ Đắk Lắk nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào em thích một người con trai điềm đạm có một nụ cười tươi điềm đạm nụ cười tươi à, <laughs> không gia trưởng không bổ phu không gia trưởng không bổ phu dạ có gia trưởng không dạ em không gia trưởng em lớp trưởng à, có vũ phu không <laughs> dạ không có vũ phu anh có phụ nữ không không anh em men anh <laughs> có chuột anh rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý ừ. coi sao nay bé đi với ai nè em gái họ của em với lại bốn người bạn của em đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn một phần á, là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy nên em nghĩ là anh phải uh, suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ tại vì chị em không có muốn là tìm đi tìm quá nhiều chốt một người để đi đến cuối đời thôi anh uh, rất là quan tâm tới ờ, bạn gái chỉ có cái khúc đầu là anh uh, hơi quên tên tức là khúc đầu là hơi, hơi nói nhỏ dạ chị em tên là lê thị giang thanh dạ à anh cũng nghe em mơ mớ vậy <laughs> nhớ nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh nhớ ờ. nhớ à, nhớ nha thành đó rồi cảm ơn nhà cảm ơn nhà gái mời đại diện nhà trai vẫn đi với ai dạ đi với ba và gia đình à, à có ba bạn bè ha dạ. chú chào chào chú chào cả nhà, à, à, nhà trai tôi họ nhà trai là phạm văn thành ông già phạm thành dẫn tôi cũng quan nghênh cho hai con nếu mà được à, tán thành à, là là bấm nút là là tôi rất là quan nghênh rồi thôi nói nhiều đó không nói dài nữa <laughs> mê cái chỗ bấm nút à mê chỗ bấm nút ha mê cái rồi, chỗ bấm nút bấm nút luôn ha bấm tự là tới luôn hả chú hả tới luôn á rồi ok tới là, là, là làm cho tới luôn làm liền luôn <laughs> đám cưới rồi làm liền gia đình là chuẩn bị hết rồi đó đó cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả cả nhà luôn giới thiệu sơ sơ coi đi à, đây là chị vợ à, ờ, cô là dì hai ruột của Dững Dững ơi dịu dàng với nhẹ nhàng vì hai cái có ừ. cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao đó thì bây giờ là tùy con lựa chọn nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó <laughs> ừ. đúng ở quê mình thủ thừa mình trọng gì chú nói chung là gia đình của ờ, vẫn á là ở tuổi thừa là gia đình kinh doanh còn ờ, vẫn thì hiện tại là quản lý quản lý đất ở trên ờ, Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư ừ, lương cũng đã 16 17 triệu rồi. Yeah. Dạ. Rồi, dạ, nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. À, rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý và dạ, à. quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có uh, trái cây vườn trái cây tổng cộng cả gia đình là tới ba, ba gia đình là cũng phải là năm mươi mấy mẫu năm mươi mấy hecta mà một, một mình dẫn một tay dẫn quản lý trời ơi bao nhiêu mẫu năm chục mẫu vòng vòng <laughs> năm chục mẫu năm chục mẫu hả dạ cả gia đình dữ vậy trời riêng của dẫn là ba chục còn tức là ba dạ. nói đó một mình dẫn thôi là ba chục hecta rồi là của riêng dẫn còn lại là hai chục hecta là của các gì các cậu thôi về đắk lắc luôn tôi ờ, về, về luôn kiếm vài về đắk lắc luôn tôi nghe mẫu mẫu thôi tôi mừng quá nông dân cực khổ lắm anh hả nông dân cực khổ lắm anh cảm ơn họ nhà trai nhà gái bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi vững em chào anh để em tặng trước nha dạ em có món quà tặng anh đó là hai quyển sách em rất là thích đó là à, đắc nhân tâm và đừng đi ăn một mình à, dạ à, còn cái này á, là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi em tặng anh rồi đó. dạ. đây, tặng ạ à. đây là trái cây anh trồng ở trên đắk lắk á à. quê hương mình á dạ đây là khung ảnh có gia đình khi mình bắt động nó sẽ sáng rồi năm sau à, đi chơi trung thu với <laughs> anh dạ. dạ em cảm ơn anh nhiều món quà rất là dễ thương ạ à. đây đây để đây cầm nổi không vậy nặng quá <laughs> phải không dạ em cái này thử... là à. em tự làm luôn hả dựng dạ đúng rồi cái khung hình đó em có thử à, hương vị của đất lắc không em dạ em dạ. thử nhá thử đi thử đi con mời cô ạ à. à rồi rồi cảm ơn dạ. cái này là vườn nhà mình đó hả dạ, dựng vườn nhà mình dạ mời tổng gì dựng dạ em trồng đủ loại trái cây anh anh này gì đây dạ nhãn anh nhãn hả dạ trời tròn do người ta đã thôi dạ cái cái nào tròn cũng thích hết nhãn xoài rồi quả na mãn cầu na trời giỏi quá dạ rồi ngồi tâm sự đi nè dạ giỏi quá anh vững anh vững vàng quá anh vững ơi dạ cảm ơn chị đó trò chuyện đi nào uống miếng uh, cà phê uh, của em gái đắk lắc đi dạ con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ có luôn đó hả dạ vâng ạ rồi bữa nay ăn nhãn cà phê trời ơi cà phê đắk lắc quá. số 1 <laughs> cảm ơn anh ta yêu nhau thì đưa về buôn mê thuộc <laughs> à, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương anh rất là có thiện cảm dạ em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương rất là điềm đạm và trưởng thành à dạ. cảm cảm ơn em rồi về mình hẹn hò sau đó tính coi à, hầu như thời gian rảnh của em cũng ít thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy cuối tuần thì em sẽ được nghỉ dạ không mình trốn đại hẹn hò đi em <laughs> trốn đại đi không ai la đâu hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi đắk lắc đi à, nếu ơi. mà em muốn quay về yêu nhau thì về buôn mi thuột <laughs> anh sẽ đón em dạ thôi khoảng bao lâu thì em có thể ờ, chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em em thì chỉ cần gặp đúng người đúng thời điểm thì em kết hôn thôi tại vì là em cũng không có đặt mốc à vậy đúng lắm mà cái đó vậy đúng luôn <laughs> dạ. nhìn cái là đúng nè dạ. Vâng. nhìn đối diện cái là đúng à các bạn có ghen không em không À, anh có <laughs> anh... em em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai ai cũng đúng hết em nhưng mà nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn có à. nghĩa là em không em rất là thẳng tính của em cực kỳ thẳng luôn dạ anh, lặng lạng là anh thấy là anh ghen liền <laughs> thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền vẫn hay ạ à dạ. khoái mấy Tại người có ý đồ nó mới nói lạ. thẳng luôn dạ ghen tôi ghen không có sĩ diện gì hết trơn trời á ừ yeah. Dạ nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc yeah. Dạ. nghĩa là hiện giờ công việc của của bạn á là uh, bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ yeah. Dạ. ừ, những khách hàng rồi này kia nọ công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ thì em coi coi là túa ở đắk lắc vậy đó rồi người ta ở đây vậy đó mà ghen vậy đó rồi tính sao thì em sẽ uh, tới thăm thường xuyên hơn dạ chắc chắn em sẽ cố gắng bây giờ là em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào theo em thì khoảng bao lâu em có mời về đắk lắk? em khá là lành và run à, anh cũng run lắm run lắm <laughs> tim đang sao động dạ. à, khoảng bao lâu em về đắk lắk? tết thì em về vậy thăm anh nha dạ có thể là em về luôn <laughs> à dạ rồi anh sẽ tại đón em là... dạ tại vì ở sài gòn thì cũng đâu có ai đâu à anh sẽ đón em tại bến xe à, vâng, <laughs> vâng đứa nắm tay nguyên nắm tay nguyên chưa đâu vẫn hai tay nắm tay đi nhìn nhau bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào này em hát tặng một bài nhé khi gặp nhau phút đầu từ anh mất anh đã trao nụ cười khi anh ôm em nói mình cầm tay nhé đưa anh qua những con đường tình yêu Em chẳng thể dối lòng chẳng em đã yêu anh từ lúc này Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thôn thức Em muốn ta là của nhau <laughs> Anh cũng uh, tặng cho đi. em một bài hát ờ, Hoàng tử trong mơ Hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó <laughs> Chắc chắn rồi Ai lớn lên không một lần yêu Khi biết yêu thì mơ mộng nhiều Mơ người yêu thí chung Mơ tình duyên mãn nồng Tròn đời dài ngấu trăm năm bền lâu trong giấc mơ anh là hoàng tử Anh đến bên em thật tuyệt vời Anh người em mến thương Anh là ngôi thần tượng Trọn đời yêu chỉ em mà thôi Hoàng tử của em Hoàng tử của em Được nó vẫn dạ. Được đó thôi dạ. <laughs> về đi đi Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát Không được mà có gì mà Trời <laughs> ơi Hôm nay Duy ngầm đó nha Chúng ta đã trò chuyện với nhau Đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi Tay cũng đã cầm tay Mắt chạm mắt Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không Nếu đúng Chúng ta bấm nút Không thích không cần bấm Sau ba tiếng đếm Một, hai, ba. Hết 2. thời gian hai tiếng sạch đồng điệu luôn Trời Rất đồng ơi. điệu luôn Mừng quá con tim đỏ au luôn <laughs> Được rồi đó Dễ thương quá à <laughs> Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi ông chú hả Trời ơi, ông ông ông ba mừng quá rồi, ông ba về Ba nói câu rồi ba Thì, à, ba đây à, ba có dẫn à, nuôi con này là cũng à, ba mấy mấy năm rồi muốn à, con à, có được tạo lập à, gia đình được hạnh phúc như à, ba với mẹ vậy là ba rất là mãn nguyện rồi Ờ, ba muốn ờ, tiến hành ờ, cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn trời ơi, trời ơi. <laughs> rồi ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không ba rất bằng lòng cảm ơn dạ. bác dâu tương lai nói gì với ba à, chồng tương lai đi với toàn thế giới toàn những loại em ừ. sẽ báo hiếu thành công báo hiếu thành công <laughs> rồi em nói câu gì đi à, con hứa bác là con sẽ à, cua con dâu tốt và và biết uh, quan tâm lắng nghe dạ yeah. Ừ ba cũng ờ, mong được ờ, ham ờ, có dâu lắm ham ham có dâu lắm mà có dâu được rồi rất là mừng đúng rồi nếu mà à, hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó à, lẹ làng cho nó trong năm 2020 này luôn trong cho Còn nó hai nữa <laughs> bà thích có cháu nội không nói luôn đi thích chứ thích cháu nội lắm mà, mà nếu vẫn có đức cháu nội trai chắc đội đầu không <laughs> dạ, hứa có cháu nội trai thành công rồi <laughs> rồi, rồi, rồi. rồi. <coughs> tuyệt vời ha tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời đó mai uh, trọn vẹn uh, cả nhà là chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi dạ con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về đắk lắc và con sẽ quan tâm chia sẻ với bạn gái mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình đúng rồi xin liền luôn vậy đó rồi không đi xin trước luôn dễ thương đấy <clears throat> rồi một cái à, bức tranh hạnh phúc tròn vẹn nha chúc các bạn mãi mãi như thế chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công thành công đám cưới thành công ok <laughs>